vẫn như mọi khi một là mã lý thuyết bài này chỉ có một thứ thôi chúng ta cần nhớ đó là định nghĩa hai tam giác bằng nhau đây định nghĩa là như sau hai tam giác bằng nhau là hai tam giác các cạnh tương ứng bằng nhau các góc tương ứng bằng nhau hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có tất cả các cạnh nhưng phải tương ứng bằng nhau và có tất cả các góc cũng phải tương ứng bằng nhau nhớ xoáy thật sâu sâu sâu cho thầy cái từ tương ứng nhớ thật kỹ kỹ kỹ cho thầy cái từ tương ứng không tương ứng không được đầu được chưa nhìn lên màn hình cho thầy đây thầy có hai tam giác abc A phẩy, B phẩy, C phẩy. Hai tam giác này bằng nhau. Ký hiệu là số bằng như trong đại số đó. Nếu nó thỏa mãn các điều kiện sau. Còn nhìn nhá. Hai tam giác gọi là bằng nhau. Cạnh phải tương ứng. Có nghĩa là AB phải bằng A phẩy phải các góc cũng phải tương ứng. Góc A bằng góc A phẩy. Đó, nhìn chưa? Hai góc này bằng nhau này.